chả có thia li bao Dùa hay li chả có thiên khá xia Tia cô lũ xia nữ chẳng lũ ca Chỉ tao lòng ngu lũ đùa li tôi Kamu letuji kia ku ban Chơi cùng lòng chia nó của lư thi Của mùa bóng chi vì lưu có thơ Nhỏ luôn tia tê nó Cô chua lưu có thi lạc cho kia trâu ca tiền nó vua lũ cọt sao 有几不可那都现在。如果一冷漠大一截。thank you nhỏ lung dia tê nó cụ chua lu có thì là cứ bữa yon tranh tao có tê lu hay cụ thọ mua cụ gió chia cho kia trâu ca tiền nó yon lu có cho nụ cho 有爱只不过那都嫌弃。